nếu như ngày xưa chúng ta yêu nhau thì dù tình sự lìa tan thì chẳng có lẽ sẽ không đau khổ yêu thương vùng vỡ thêm một lần nữa Rồi anh sẽ không níu tay em lại để yêu thương ấy dần dần khôi phai chúc em ngày mai hạnh phúc bên ai đừng giấu yêu anh với em One. nếu như ngày xưa chúng ta không phải giúp cho ngày mai nỗi đau còn dài và yêu thương ấy sẽ không tồn tại ai cũng sẽ phải hướng đến tương lai để kiếm cho mình một người thế nếu như ngày xưa chúng ta không yêu nhau để rồi bây giờ lìa ta